Chào mừng ờ, quý bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến ờ, quý bạn một máy ờ, thái chuối, một máy băm chuối rất là đặc biệt. Đấy là máy lắp động cơ xăng nhưng mà lắp động cơ xăng Honda GX200 của hàng Thái Lan chính hãng. Thì đây là do một bác cũng có tuổi rồi đặt mua thì chúng tôi là bác thích những cái vừa bền vừa dẻo dai mà lại tiết kiệm xăng dầu. Thì bác yêu cầu là lắp luôn động cơ Honda GX200 cho bác. Honda Thái Lan chính hãng xịn luôn đấy thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến ờ, quý bạn thì ờ, nếu quý bạn nào cũng ờ, có cùng sở thích à, mua máy thái chuối này thì vui lòng liên hệ đây thì về cái phần khung máy thì cũng như bao nhiêu rất là nhiều video chúng tôi đã giới thiệu lần trước thôi đây khung máy thì chân là cũng bằng thép V hoàn toàn đấy khung máy là dày bằng làm bằng thép dày 2 ly như này đấy à, đường kính cửa vào là 20 cm và máy này là dùng băm chuối mịn này băm chuối một lần à, băm chuối băm cỏ rau muống lục bình rau bèo làm thức ăn cho gà vịt cho lợn cho heo đấy thì à, đây là cái nước sơn của máy này đấy, máy thì được sơn phun bằng uh, sơn tính điện bằng sơn vân búa như này sơn rất là đẹp đấy dưới này là có in chữ logo thịnh thành ở đây ờ, máy thì nó có hai khóa đai bảo vệ hai khóa đai bảo vệ rất là chắc chắn rất là an toàn ở đây đấy hai khóa hai bên mở rất là dễ dàng Đấy. bên trong của máy này thì bên trong của máy thì cũng được phun rất là cẩn thận phun hết hoàn toàn chứ không ờ, như nhiều cơ sở sản xuất là nó chỉ phun bên ngoài thôi còn ở bên trong không phun thì đây chúng tôi đã phun hoàn toàn này Đấy, nước sơn bên trong cũng rất là đẹp còn lưỡi dao đây lưỡi dao thì làm được hoàn toàn bằng thép nhíp Đấy, nhìn rất là bén Đấy, và ở chỗ các sống dao này thì có hàn thêm các ờ, thanh thép để đảm bảo cái độ vững cho cái ờ, lưỡi dao lưỡi dao thì gồm có 20 cánh này và cái ờ, chiều dài của cái lưỡi dao đây chúng tôi sẽ đo luôn cho các bạn cùng xem này đấy, lưỡi dao là 43 cm đấy, lưỡi dao 43 cm và có có hai dao hình ờ, như kiểu cái cánh quạt như này đấy lúc quay nó sẽ quay như này ở giữa sống dao thì có một con ốc hãm này và ở đằng động cơ thì nó cũng có một con ốc chốt ở đầu còn uh, sau đây là cái phần động cơ của máy này thì uh, cái phần quan trọng nhất của cái máy là cái phần động cơ đây thì động cơ Honda dưới 200 và động cơ này là động cơ Honda Thái Lan chính hãng đây phần ờ, dây giật này giật nổ này đấy ở đây là có phần lọc gió cái này là phần khóa gió và đây là phần khóa xăng đấy thì cũng như động cơ Honda gửi 200 liên doanh thôi đấy. chỗ này là cái phần lọc gió đấy, nhìn làm rất là đẹp đấy, các bạn có thể nhìn thấy này. cái này chỗ này là chỗ hút gió vào đấy cổ bô hút gió ở đây cái này là phần ga đấy, phần ga nó nằm ở đây còn ở bên này là cái phần ờ, công tắc đóng mở của máy này phần dây điện Đấy. chỗ này là chỗ để chúng ta châm nhớt quý vị con thể nhìn thấy là cái màu sơn của nó rất là đẹp đấy nhìn màu sơn của nó rất là bóng này và nhìn ờ, rất là chắc chắn ở đây đấy, nhìn rất là sáng đẹp máy thì là động cơ 4 thì cho nên là dùng xăng riêng nhất riêng đây là cái bình xăng của nó này bình xăng của nó thì dung tích là 2,5 lít đấy còn cái dung tích nhất của nó ở đây là 0,62 ml thì ờ, chúng ta ờ, mua một cái chai nhớt 0,8 ở ngoài cửa hàng nhớt 4 thì thì chúng ta đổ sẽ còn ờ, dư khoảng 0,2 lít nữa đây thì chúng ta đổ vào đây đây này đấy, động cơ Honda Thái Lan này made in Thái Lan hàng Honda thì uh, với cái động cơ này thì uh, độ bền thì uh, cũng là rất là chắc chắn rồi bền và ăn tiết kiệm xăng nhưng là giá thành là nó rất là cao đấy thì cái này chỉ dùng cho những người là Ờ, thích ờ, ăn chắc mặc bền kiểu kiểu như thế đấy muốn ờ, sự ổn định đấy, sự bền bỉ còn nếu mà chúng ta kinh phí có hạn hoặc là nhu cầu dùng ít thôi thì chúng ta có thể sử dụng cái động cơ Honda liên doanh Honda G200 Thái Lan liên doanh thì nó sẽ cũng mang lại được cái chất lượng rất là tốt đây phần đây là cái dây giật của nó dây giật của nó đây là phần ờ, tem của nó này. ghi ờ, mã khung mã vạch ở đây ờ, GT 200 GX 200 T2 QC2 đấy đây là mã cái GC BUT 3368245 đây là cái mã khung của máy này đây chúng ta có thể nhìn thấy mã khung ở đây đây GC BUT 3368245 đấy thì nó sẽ in ở đây đấy động cơ Thái Lan chính hãng đấy đây là số khung của động cơ màu là màu R280 màu đỏ đấy ở đây chúng ta có thể nhìn kỹ bên trong này là có chữ Honda GX200 dập nổi bên trong này này đấy nó hơi che một tí đấy. thì à, máy này thì có động ờ, công suất động cơ đấy là 6,5 ngựa thì về việc băm chuối băm cỏ thì rất là thoải mái dư ờ, động cơ đấy. máy tổng cân nặng là 32 cân cũng khá là đầm máy Đây, chúng ta có thể nhìn xa rất là đẹp